Ừ. hôm qua thì nắng qua nắng nhỉ yeah. À? đây nó báo mưa ấy báo mưa ờ. sương mù đúng rồi, đúng rồi. kiểu chưa chưa mưa nhưng mà nó sương mù ừ. thế là mọi người là chở xi hết lên trên đấy rồi lên trên đầu bản rồi gì chở xi hết lên trên kia si hết lên trên kia rồi bây giờ là mình ấy thôi tập trung là lên trên đấy làm thôi cùng vâng. mọi người làm rồi đấy cho nó xong hết trên đấy đi cho nó xong hết trên đấy xong máy xuống dưới này ờ các bạn thân mến, hiện tại thì à, Giang đang có mặt tại cái khu vực mà điểm cao nhất của xã Sùng Đô là thôn Nồng Păng. <laughs> ừ. Hôm qua thì nắng. Qua nắng, dạ. Yeah. Hôm qua các bạn... kia, kia ngày kia ba nắng ba ngày. À, thế à, nắng ba ngày đây nó báo mưa ấy báo mưa ờ. sương mù đúng rồi, đúng rồi. kiểu chưa chưa mưa nhưng mà nó sương mù ừ. thế là mọi người là chở xi hết lên trên đấy rồi lên trên đầu bản rồi chứ chở xi hết lên trên kia xi hết lên trên kia rồi vâng. bây giờ là mình ấy thôi tập trung là lên trên đấy làm thôi vâng. cùng mọi người làm ờ, đấy cho nó xong hết trên đấy đi cho nó xong hết trên đấy xong máy xuống dưới này ờ các bạn thân mến, hiện tại thì ờ, Giang đang có mặt tại cái khu vực mà điểm cao nhất của xã Sùng Đô là thôn Nồng Bằng. Cách đây gần 2 năm ấy, thì Giang có trên này để chia sẻ và giúp đỡ đồng bào là làm cái con đường mà nội đồng mà mọi người hay ờ, đi theo con đường này xuống này Thế nếu mà các bạn mà theo dõi trên kênh của Giang thì mọi người cũng đã biết rồi thì ờ, sau hơn gần 2 năm Giang quay lại trên này thì cũng có rất là nhiều cái sự thay đổi ở trên ờ, thôn Giang Bằng này cái vực này mà đợt trước mà Giang có đổ đá đổ cát sỏi trên này này thì hiện tại là đã có thêm một cái quán nhỏ nhỏ đây nhất là mở lên thì cũng phục vụ cho bà con cái nhu cầu thiết yếu là mua sắm rồi là trao đổi hàng hóa nó dễ hơn thì hôm nay Giang lên đây để tiếp tục chia sẻ với mọi người về cái à, công à, việc mà bà con đang chuẩn bị làm cái con đường là lên trên bản. Thứ hai là cái con đường mà ngày trước mà cái à, anh Dương Tu Phong là bên cái ờ, thiện nguyện bản em anh cũng đã kêu gọi các nhà hảo tâm ờ, trong và ngoài nước để giúp bà con mở rộng thêm một con đường hơn 3 mét là con đường ấy là mở ở tận đâu nhỉ con đường mà ờ, trên đầu làm sùng có am viên à à thế à cái con đường mà mở mình rộng thêm mấy mét mà đường đất đấy à con đường rộng thêm mấy mét này đường ờ. là cháu hay là cháu cái đường đi làm mảnh quá À, đi làm mảnh à? Vâng. À thế là mình phải sò sâu trong này nữa. Chỗ riêng ờ, Phong đấy là đường ừ. đi làm mảnh. Làm mảnh à? Vâng. À thế còn trên này là đường khác nữa. Và trên này khác trên mở trên này là à. đường bê tông trên này là khác. À trên đường bê tông trên này khác. Vâng. À. Có hơn nhá. cái đoạn này nhưng mà trên kia thiếu xi si thôi mà anh em chở à, này thiếu lên xi. Si. Ờ ok ok. Rồi mình sẽ cùng bà con lên trên đó để ghi hình cho mọi người cùng à, theo dõi về cái công việc của bà con và sự thay đổi của cái thôn Giang Pằng này nhé. mọi người à, được thấy và được biết thì à, ở trên à, bản vùng cao này người ta ở trên núi trên đồi rất là cao nên là vào cái mùa mà tháng tư tháng năm rồi Thế mà vẫn còn sương mù rất khá là dày đặc và thời tiết thì vẫn còn là lạnh con ở trên này thì mọi người quen với cái thời tiết ở trên này rồi còn ờ, nếu mọi người ở dưới xuôi ấy thấp thì mọi người cho quen thời tiết thế này thì lên thế này vẫn khá là lạnh luôn mà đêm về thì mọi người phải đắp chăn ngủ cơ hiện tại là 7 8 giờ sáng rồi mà sương vẫn còn nhiều lắm mọi người Thế chồng năm bao nhiêu tuổi? Năm 18 tuổi ạ 18 tuổi vâng. Năm nay là được uh, bao nhiêu? 20 không? Năm nay 21 tuổi 21 tuổi Chồng uh, sớm nhỉ? Ngôi nhà này đẹp nhỉ anh Dương nhỉ? À, cao đấy cái bộ đấy À đâu mọi người hình như là xây đôn lên đấy chứ Hiện tại thì uh, Giang đang có mặt ở trên uh, đỉnh bản đấy nhé Thì uh, mọi người có thể biết được là anh uh, Dương Tú Phong bên ờ, nhóm thiện nguyện bản em đã kêu gọi giúp cho đồng bào ở trên này mở những cái con đường bê tông nho nhỏ lên bản với hai là có những cái con đường mà xuống nơi đồng để mình mở rộng thêm để đi lại cho nó dễ ở ờ, trong làng mảnh đúng không anh? Đây, ờ, đây vừa làng mảnh làm rồi xong bây giờ chuyển sang làm răng răng răng bằng đây. À. à. Hôm là anh em mình nên làm răng bằng này. Ừ. À có nghĩa là trong lòng mảnh là đã xong rồi cả? xong Giang là Mảnh sóng xạ ờ, xong là 4,2 km ờ, đường mở rộng 3 m rồi. Đấy. Còn bây giờ chỗ đường này đường ờ, dân sinh đi đây. Ừ. Bà bà con đi từ trên đỉnh xuống dưới chân núi này. Ừ. Thì uh, chút thời gian vào trong làng mảnh nhỉ? Ừ, rồi chút nữa thì anh em rảnh vào bây giờ ờ. đang trên này đang bà con đang rất tích cực làm trên này. Sương vẫn rơi nha mọi người nha, hiện tại hơn 9 giờ rồi mà rồi nó đậm lắm mọi người như như mưa ấy Áo răng ướt hết rồi Ở phía bên trên này thì bà con đang uh, tích cực làm Chào anh em nhá, chào bà con nhá, ờ, chào em nhá Mọi người đang làm à? Đây, mọi người à, đổ những con đường này đi lại thì nó sẽ à, tiện vào những mùa mưa Nó không trơn, để vì trên này rất là dốc đây và con đang à, làm ở trên này này đồ rộng 80 à, 80 80 cm đối với những cái à, con đường bê tông mà lấy ơ ờ, chém nhá chào mọi người nhá vừa lên anh ờ vừa lên à, 80 cm là khá là rộng rồi Tại vì bà con là chủ yếu là cái con đường để mọi người chở à, những cái ờ, thóc lúa mùa màng cái vụ mùa rất là tiện lợi đồ này ờ, khô này xong tí là chị em phụ nữ là trộn luôn chai lấy nước là mình trộn luôn gạt luôn Bây mình nhận đại đa lo lo rồi sương nhiều dày nhỉ ừ, anh à ừ. vâng cố gắng lên bà con ạ à? Đấy, à, chào anh nhá trên này cũng uh, trên này đổ xong rồi các đoạn này à, chung là làm uh, từng đoạn được và cái mùa này là mùa bà con ở trên này là đang uh, mùa cấy nên là để mà tập trung đầy đủ cả bản đi làm thì rất là khó Ngày mỗi nhà là một người đi làm Sau đó ngày mai lại thay phiên nhau Và cái vụ mùa mà đang cấy này là khá bận rộn luôn đấy Không có thời gian để mà rảnh Khu vực chị em đảo Lứa đảo Đấy, cống cả con cả cháu nhỏ đi làm đấy mọi người Trên này Cái chia, khu vực trên này thì uh, Thấy là bà con đổ cũng đã xong rồi Đi lại được rồi Đường ngon rồi nhờ Đường đi lại ngon rồi Đi xe ờ, thoải mái rồi Ngày trước mà Giang đổ ờ, cái con đường là xuống nội đồng ấy Cùng với anh Dương Như Phong cũng là kết hợp hai anh em Và anh cũng ờ, giúp đỡ Giang rất là nhiều thì Hôm nay Giang lên đây để chia sẻ những hình ảnh này tới mọi người những cái thiết thực nhất trên vùng cao cuộc sống của bà con như thế nào và có gì thay đổi sau ờ, gần 2 ờ, năm mà Giang chưa lên đây trên này mọi người thấy là những cái cây chè à, cổ thụ khá là to nhé chè này là chè san tuyết ở trên cao càng lên cao thì xương nó càng nhiều mà thì những cái búp chè nó sẽ ngon và thơm những cái sản phẩm của bà con ở trên này làm ra thì rất là sạch rất là chè măng và mùa này cũng là mùa uh, ong mật đấy nhá con ong mật bắt đầu lại ra cái vụ mới bước vào đầu mùa mà từ tháng 3 ờ, đến ờ, tháng 8 rất chắc chắn đấy mọi người cái này mọi người làm xong thì phải giữ gìn thì con đường nó mới bền được cháu này được mấy tuổi rồi Hả? 5 tháng 5 tháng à? à con của em 5 tháng trai con gái à con trai chúng tu là có ông ờ, người chống gầy rồi đấy nhỉ sau này về già hả người đổ thì vẫn ờ, dùng cái sỏi ờ, bê tông ấy hoặc cả ấy luôn để ờ, mọi người ấy luôn tiện là đấy luôn chứ không tách riêng sỏi với ấy ra thứ nhất là cái kinh phí mà chở sỏi riêng này là cát riêng lên trên này khá là đắt đỏ để mà kêu gọi được những nhà hảo tâm những tấm lòng bác ái thì phải nói là không gì mà dễ dàng cả mọi người ạ và Giang cũng ờ, rất là khâm phục anh ờ, Dương Tuấn Phong là nhóm bạn em đã luôn luôn ờ, đồng hành với bà con nhé từ năm 115 mà anh ấy không làm kênh youtube đâu lúc đấy anh ấy chỉ kết nối mọi người qua sự quen biết qua facebook thôi và anh làm mọi thứ thì đều rất là rõ ràng từ giấy tờ rồi là tiền nông Đấy. cho đến hiện tại bây giờ Đấy. thì anh ấy mới mở cái kênh ờ, youtube là bản vlog ấy Mà hôm qua là giang cũng có chia sẻ mọi người trong cái bữa cơm cùng với bà con cũng như là anh dương tú phong để cho mọi người rõ hơn biết hơn về anh dương tú phong Thay nhau đẩy thôi mọi người thay đây nhau đẩy xuống thôi nước, À, chào anh đổi ra à. khỏe không anh? Cán bộ ờ, thôn lên ờ, động viên vừa làm cùng anh em bà con Cho nó nhanh Bộ trẻ si đấy đúng không? Lên này Ờ, à, chào anh nhá, khỏe không anh? Còn à, 2 năm rồi đấy nhỉ, hai năm lúc làm con đường ở dưới kia xong ấy là bị chân ngã chân nghĩa là không lên được, không đi cùng được, không đi đâu được luôn. Đấy, chị em phụ nữ đảo nhanh, đảo nhanh thì uh, ấy đơn. Trước đấy là bị ngã. À? Đây ngã. Cũng là cũng lên giúp mọi người trên nông nhà này này, nó rơi xuống. Rơi cả người cái nó trượt trơn này, chân chân này. Nó trôi cả người nó rơi cắm chân như này xuống vỡ hết gót chân vỡ vụn nữa phải uh, mất mấy tháng mất mấy tháng mới mới mới lành lại được hoàn luyện mới mới lành lại được ừ. Opa mà rất lâu Đấy, một người dùng cuốc đảo là đúng rồi đấy ờ, nhanh hơn vẫn như ờ, cái con đường là trước đó nữa ừ. xi dạ, dạ, này là chất lượng rồi đấy chắc là ừ. à. à hôm nay mình làm cái này là vượt tầm rồi vượt tầm vượt tầm ừ. khi nhiều quá không có cá không có sỏi cũng chẳng đúng rồi không ăn thua ấy nó phải có đủ à, ba cái yếu tố si cát sỏi nó về à, ấy nhiều si quá thì nó cũng giòn nó vỡ cát không có như này làm đoạn ừ. chưa, xong thì lại ít quá thì nó lại không chắc nó cũng dễ bở đợt này thì lại có cái cát à, ừ. đổ bê tông như này à đổ cát bê tông thì nó ấy rồi phải mua cả cái sỏi xanh nhiều tiền quá ừ. như cái con đường ở Hà Nội mà hôm cái ờ, thời gian trước ấy Giang có làm ở thôn Hà Nội một chỗ anh Chu ấy xã đội phó đấy cũng đổ con đường vào bản cho anh ấy cũng khá là chắc đến hiện tại giờ đấy. đổ 80 phân để ô tô đi nó không kẹt thôi nó đi uh, hai bên này thì nó ở giữa này nó ở giữa này bốn cái lót với nhau thì 80 ừ. phân còn một mét là nó kẹt vào nhau là nó vỡ hết ừ. như bà con anh em ai mà có kiến thức thì mình sẽ truyền đạt lại cho những người uh, uh, sau để biết hơn cái cuối chưa mỏng gì đấy ăn được cái này vâng. này thì à, phải à, cảm ơn à, anh Dương Du Phong đã một cầu mối khá là tuyệt vời như Giang chia sẻ thì anh ấy làm từ năm 2015 nhưng mà trên cái sự quan hệ với hai là trên Facebook của anh ấy rất là tốt làm rất là chỉnh chu và đều có cái kế hoạch rất là rõ ràng như đợt trước anh Dương Lê Phong là làm một cái ờ, đoạn hai là là là, là mấy tháng thì xong đoạn 2 vâng gặp mưa đấy phải tầm ờ, gần một tháng một tháng à? Ờ, một tháng thì chuyển vật liệu Ai à? Vật liệu ờ, xong tập kết lên đường khó khăn lắm ừ. Gặp mưa liên tục chậm tuyến độ đoạn đấy nó dốc à. giang biết ở đây là à. À, hai người mà đủ một cái xe win lên chở bao khóc không lên nổi à. à. Thế như anh Dương à, à đã chia sẻ thì à, mình biết rồi hiện tại thì anh mới bắt đầu à, mở một cái kênh YouTube nhỏ nhỏ là kênh à, bản em vlog thì à, cô ba anh chị và mọi người mà có xem được thì à, vào đăng ký ủng hộ anh đấy để anh ấy có thêm nhiều cái động lực nhá đi cùng bà con suốt cái uh, chặng đường khá là dài đến hiện tại bây giờ là nghĩ là phải hơn 6 7 năm rồi đấy anh nhỉ đấy 6 7 năm và cái tên kênh của anh ấy thì đường link thì Giang sẽ để ở trên kênh cũng như là comment ở phía dưới và ghi ở dưới để cho mọi người cùng dễ theo dõi nhé. Đấy tức là bà con ở trên vùng cao như Hà Giang cũng như ở bên này thì cũng giống nhau thôi là mọi người đi làm hầu như phải điệu phải các cháu nhỏ đi làm với lại mùa này thì bà con phải đi đi làm ruộng cấy mà tôi đang chia sẻ rồi nên là để đủ người rất là khó phía bên này thì à, một à, nhóm chị em phụ nữ và thanh niên thì mọi người ờ, đang ờ, đảo vữa mình sẽ chở bằng cái xe rùa này nếu mà mình thường mình đổ thì ờ, mình sẽ đổ từ dưới bản lên trên này nhưng mà Giang cũng tham gia nó góp ý kiến với mọi người là nên đổ từ đầu bản với anh Dương xuống thì vì cái điểm trên này là điểm nó dốc cao đá nó gồ ghề đi lại rất là khó khăn khi mà mình chở hàng hóa này nó rất là sóc những cái đoạn nào khó khăn trước thì mình làm trước sau đó thì mình sẽ làm xuống tận dưới đây ở dưới chỗ mà Giang đứng ở vị trí mà có một cái lán nhỏ nhỏ một cái quán nhỏ nhỏ đấy người bán đấy 好美啊！那个要美啊！不敢，我也是吃。con bò kia ờ, mới để sao lông ấy lại chắc mới được mấy tháng đâu yeah. Yeah. Cũng không uh, béo đâu trên này cũng ít cỏ Đây, thả trên kia có sao không à đây ạ có mái thả đúng không à vâng vâng gỗ ăn không, không có cỏ mùa này thì ít mùa đông mà trên này là thời tiết này mọi người biết là nó có mấy kiểu dạng mấy mùa nhé một lúc là thời tiết nó sương nó tan tan là nó lại rơi xong ờ, đến khi mà ấy xong thì nó lại hưởng nắng Người lên trên này ờ, thực tế mà mới cảm nhận được Mùa hè nắng nóng nhưng mà vào cái mùa này thì ờ, vẫn lạnh ở trên này à? Đêm ngủ vẫn phải đắp chăn lắm Em đây là cả con đi làm ấy 자, 가면 그것도 못 따고 떴다. 어, 저 거기 나왔어. ờ cuối lỏ anh chè có đứa son không bông thế đó có không tôi ấy tàn cầu có phải có cái ngăn nhá phải có ngăn đấy là sau này nó đưa hỏng hẳn một con đường nhưng mình không có cái, cái vài mét thì mình lại ngăn nếu mà mình đổ bê tông mà nó liền mạch thẳng một cái là nó hay bị vỡ là nó sẽ vỡ thành mảng luôn thế thường thường một người hay à, để ý mà kể cả nhà nước làm đâu người ta vẫn phải vài mét vài mét người ta phải à, vẫn một đoạn thì sau này mọi người sửa nó cũng dễ nếu giả dụ nó có hỏng gần trưa 12 giờ rồi mà cái ờ, sườn vẫn còn đang rơi mọi người vẫn chưa để hết được sườn mở Hai cháu nhỏ đang ờ, xem phim à? Hả? Xem phim quá chính xác rồi à, đây có thể bơi bước trượt ra đây là bác bí thư đây đang bảo là phải đi che khẩn trương mặc dù là trời nó có thể là sương mù này không mưa nhưng mà không phải nhưng mà đây lại mưa bất chợt này trên nền thời tiết nó ấy lắm anh vâng. vâng. này chỉ là mưa thì mới vâng vâng vâng vâng đúng rồi anh ạ thì tuổi anh cũng uh, biết là thời tiết hôm nay khả năng là sẽ mưa nên khi bà con đổ xong thì mọi người sẽ dùng cái ni lông này để mình che đi để tránh nhớ trời mưa mà xuống thì nó lại không ờ, ảnh hưởng đến cái con đường nó sói mòn thì cái đoạn đợt trước mà Giang có đổ dưới kia thì mưa nó đang đổ văn mưa nó bất chợt mà nên là nó không tránh được cái ờ, vấn đề mà nó bị ờ, hỏng đường Dạ, mọi người đổ xong như này thì bây giờ tiếp tục là ờ, di chuyển xuống dưới này để ờ, tiếp tục là làm tiếp nối tiếp con đường nha mọi người nhé đầu tiên là mình phải san cái mặt bằng nó đó. làm sao để cái mặt bằng nó ờ, có cái độ cứng và chắc nhất thì mình mới bắt đầu mới ấy đổ được 또 대마. sâu vừa lên đấy sâu san ờ, mặt bằng cho nó tốt tốt rồi mọi người ạ xong rồi mới đỡ, đỡ đổ được lấy cái mặt bằng nó đó đi lại nó nó, nó, nó dễ hơn cái bỏ ngang thế là đường này là lên trên kia có bao nhiêu hộ dân làm ăn nữa đấy ở trên kia chắc còn ninh có ninh có gì bốn năm hộ à trên đấy có nương nhiều không em à, trên này trên đấy họ nương ở trên họ làm dưới đấy là trên này họ dân chủ yếu ở ở bên này Lo lo lo lo. Thank you. Như Giang vừa nói thì hôm nay bà con che ở trên kia này hiện tại hạt 10 cũng đã rơi một chút lác đác rồi. Sợ nhất là trời mưa to, mưa nhỏ thì không không vấn đề gì nhưng mà mưa to thì sẽ ảnh hưởng đến cái con đường rất là nhiều.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 có lo nhỏ lo chỉ cổ có phải mọi người thấy là xương uh, rồi khá là dày đặc như Sapa luôn <laughs> Đấy Qua đài báo mưa mà Nhưng phải nói là như cái cảnh tượng ở trên Sapa mờ sương luôn mọi người Đây Những cây đào, cây mận này Được một lớp xương ờ, bao phủ khá là dày Và hiện tại là trưa rồi nha mọi người nhé Đến giờ ăn trưa rồi mà Thời tiết không thể nắng được nhưng bình thường mà ở dưới Giang ấy thì uh, thời tiết nó sẽ quang đãng hơn để nó càng xuống thấp thì ờ, cái nhiệt độ nó lại càng ờ, cao còn mình càng lên cao thì nhiệt độ nó càng thấp và cái hiện tượng sương mù này mọi người biết ở trên Hapa, trên thị trấn ở trên cao rất là nhiều thường thường thì mọi người hay thích những cái cảnh này hơn là ở dưới uh, xuôi và cái cảnh này chỉ có ở trên vùng cao thôi những cái thước phim này mọi người để mà xem đi cùng Ra Hồng đi, đi trải nghiệm nhiều mọi người sẽ biết mưa càng ngày càng dày hạt rồi chắc là để tí nữa bà con đào xong thì uh, chắc cũng ờ, uh, bảo anh Dương Tu Phong ở trong bộ bà con nghỉ thôi để buổi chiều nếu mà ấy thì mình tiếp tục đổ bà con uh, đang tích cực làm đường để đổ đường bê tông thì uh, cái thời tiết nó không ủng hộ lắm mọi người mưa đột xuất Đấy, mưa rất là to hiện tại thì uh, Giang với anh ờ, Dương Đức Phong đang ở trong nhà anh Tủa mình tránh ờ, mưa đó bà con là cũng cho một người về rồi với thời tiết như này thì không thể làm được mọi người thấy không sấm chớp hiện tại vẫn là còn đang uh, đùng hành rất là nguy hiểm sấm này trên vùng cao này mọi người biết được cái, cái thời tiết nó bất thường lắm hôm nắng hôm mưa như giang vừa chia sẻ nãy xong thì để khi nào mà thời tiết nó nắng lại thì à, tiếp tục mình lại chia sẻ với mọi người về cái công việc của bà con à, làm cái con đường ở trên này nhé Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những à, video kế tiếp Nếu mọi người thấy video của Giang hay có ý nghĩa thì cho Giang xin một like, một chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh nhé à, Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người